Hello cả nhà, hiện tại mình đang à, đi trong con đường xây dựng khu công nghiệp Bắc Đồng Phú Bơ. Ở đây là con đường nhựa đi vào cầu ký này. Đó, khu hiện đại đi vào. Mình chạy lại một vòng cho cả nhà cùng xem nha. Đây hiện tại đang được xây dựng rất là nhiều công ty rồi. Mình chạy cả nhà cùng xem cho cả nhà. tại thì ở đây à, đang được xây dựng khá là nhiều nhiều nhà máy đây là khu công nghiệp Bắc Đồng Phú Bơi nha cả nhà khu công nghiệp Bắc Đồng Phú đã hình thành rồi thì bây giờ đó là khu công Bắc Đồng Phú Bơ bên kia thì bên này Bơ xây dựng khá khá khá là nhiều các bạn ạ chồng cho cả nhà cùng xem ai mua đất ở đây là trúng rồi cả nhà <coughs> xuống tới nhà máy dưới kia luôn cả nhà xuống tới nhà máy dưới kia luôn mình băng lại nha bây giờ thì à, cái nhà hãy cùng mình đi ra đường à, hiện đại nha ra hiện đại